thì bây giờ để tặng quà này bây giờ mình muốn xin được gì à xin được số điện thoại này xin được gì là họ tên thật đúng không đó và xin được địa chỉ khách hàng thì thì như nào và bây giờ đến phần thực hành nhá bây giờ mình lắp ghép cái fill này vào cái custom fill là vào cái bài hồi sáng chúng ta vừa làm đúng không là cái bài tặng 101 chiến lược marketing đấy ok bây giờ mình sẽ quay lại cái phần automation đây đấy và phần à, tặng 101 chiến lược mang tên đỉnh cao đây mình bấm vào đây nhá đó sau đó mình bấm lại vào đây này và anh chị nhớ nhé bấm vào nút edit này edit hoặc là edit flow nhá mình bấm đây được này rồi bây giờ là chúng ta gì à đi xin đi đi xin số điện thoại này xin nó địa chỉ rồi rồi là xin gì họ tên thật nhá ok bây giờ gì đến đoạn này mình mình xóa đi đã nhá xóa đi đã này xóa đi đã đúng không là chào mừng à, đã đồng ý nhận 101 để gia tăng doanh số của trong công ty của mình đúng không bây giờ mình sẽ xin gì xin họ tên thật của họ nhé ví dụ nhiều nick facebook họ để cái tên đúng không để cái tên à, nó khác khác người gì đó giọt máu lạnh cái này gì à, bụi đời vân vân cả <laughs> đấy thì bây giờ để xin được gì họ tên thật của họ thì chúng ta làm như sau đó. anh chị cứ nhìn đã đừng thao tác theo nhé cứ nhìn đã cứ nhìn đã một số chị mình thấy là có thể là anh chị cũng thao tác mò theo máy tính học mình là cứ bình tĩnh mình phải bình tĩnh chị nhá nhìn mình làm đã sau đó chị mới làm rồi có hai cách để làm chị nhá là chị bấm vào next step này bấm chuột trái này ra messenger đúng không mình hay làm kiểu này mình hay bấm vào dấu cộng đi mình chọn messenger này cho giảm cho ra bên ngoài này đã à, cái này vứt sang bên nhưng mà phần cuối cùng là mình phải nhớ nối vào đây mới được anh chị nhá bây giờ mình chưa nối vội để đây đã đó để chị dễ hình dung thôi và ở chỗ đoạn này ở cái chuỗi này nhá ở cái chuỗi tin nhắn này mình mình, bị xin họ tiền thật đúng không mình bấm vào chỗ chữ này send message này bấm đây và mình di chuyển lên góc phải ở trên chỗ cái xe ba này chỗ ô cửa sổ đây send message mình khi là gì à xin họ tên thật đúng không họ tên thật khách hàng để mình nhớ đã à, mình nhớ mình nhớ xin họ họ tên thật khách hàng nó nằm ở chuỗi này sau này chúng ta kiểm tra ví dụ là gì cái này nó trực quan ở cái điểm như này sau này gì anh chị thấy là gì ví dụ cái trường tiên thật nó không chạy đúng không họ tiên thật nó không chạy thì anh chị vào phát anh chị thấy à mình phải di chuyển đến đến chỗ xin họ tiên thật xem mình làm đúng chưa rồi sau đó anh chị bấm chuột vào đây bấm chuột vào thao tác nha chúng ta sử dụng một tính năng không phải giờ tách đâu nhá cái tách này là rất nhiều anh chị học viên cũ của mình là họ cứ chọn tách bảo thầy bình như sao tại sao em ghi là xin số điện thoại họ tiên thật mà nó không ra đúng không và anh chị bấm tắt này cho mình đi bấm chuột vào đây tắt đi nhá và anh chị chọn cho mình một cái user input nhá user đây đó user input rồi và sau đó anh chị bấm bấm chuột chọn cho mình là other nhá other và anh chị bấm bấm chuột vào đây enter a question một, một câu hỏi này à, bây giờ mình sẽ hỏi khách hàng như sau hỏi khách hàng là gì à, vui lòng vui lòng cung cấp để nhận quà đúng không để nhận được món quà này vui lòng à, vui lòng này cung cấp cho uh, Vân Anh ví dụ vậy đây là Pay Vân Anh đúng không một số thông tin sau một số thông tin để uh, Vân Anh thuận tiện gửi quà cho danh sưng đúng không hôm qua chúng ta làm danh sưng rồi đâu nhỉ à không phải mình hôm qua chúng ta làm gì giới tính đúng không xưng hô đúng không cho xưng hô đó thì sau đó là gì anh chị chú ý nhé enter này enter xuống họ và tên thật của xưng hô là đúng không để bấm chữ s này đây xưng hô là này hai chấm này đó sau đó là anh chị chú ý sang phía bên phải có một cái ô cửa sổ hiện lên này là loại này left lai thai chị để tách cho mình nhé rồi anh chị phải lưu vào custom field chị nhé sau đó anh chị muốn xuất đi đâu anh chị, anh chị nhớ cái bước này này bước được quan trọng nhất này là xếp responsive to a à, custom field custom field là trường của chúng ta tạo ra đúng không anh chị bấm chuột vào à họ tên đúng không đây cái trường custom field chúng ta mới tạo đây họ tên họ tên đây đúng không họ vào tên đây đó ai chị hiểu vấn đề ở chỗ này không lái chị nhớ là phải thao tác là gì phải lưu vào trong gì à lưu vào trong custom field nhá chị nhé custom field là cái trường mà chúng ta tạo ra đấy đấy cứ nhớ như vậy rồi tiếp theo nó họ hỏi gì đây action on success input nếu như khách hàng họ để lại tên thì nó chạy một cái perform action nó chạy cái gì có thể là nó chạy một một cái tiến trình nào đó một cái chuỗi nào đó một tin nhắn khác đúng không đấy bức này chúng ta tạm thời không đủ ở đây đã rồi if contact has not responded à nếu như cái cái khách hàng này mà gì mà không phản hồi lại không tức là không không nhập họ tên ấy thì hai ba giờ sau sao hai ba giờ sau thì sẽ không tồn tại nữa đó, hệ thống nó tự khóa lại nhé sau này khách hàng sẽ ờ, hai uh, ba giờ sau khách hàng ạ ờ, hai bốn giờ sau đúng không quá hai ba giờ thì khách hàng nhập lại không nhập được anh chị nhé thì hệ thống nó không chạy nữa nó không chạy nữa nó vẫn dư nguyên như vậy đó không tin dịch tiếng việt sao đúng mình nói đúng không dịch tiếng việt này đây nội dung của người hết hạn sau hai ba giờ đó mình để tiếng anh đi tiếp theo kéo xuống dưới này mà khách hàng có quyền thử lại ba lần nếu như họ lập họ nhập tên sai đúng không đây dịch sử tiếng việt nó nói này gì thử lại ba lần nếu câu trả lời của người dùng không hợp lệ đúng không đấy mình cứ để là thôi để cho 5 lần đi như vậy 5 lần hết cỡ đúng không 5 lần à, sau đó là mình ờ, bỏ ra ngoài đã đấy chỗ này anh chị hiểu rồi đúng không đó thì bây giờ mình à, để cho cái đoạn văn nhìn nó nó gọn hơn ở chỗ này mình à, mình tách xuống một xíu này họ tên thật mình cho một cái icon nhá icon à, muốn thêm icon anh chị bấm vào cái mặt người đây nhé mặt cười này đó chỉ kéo xuống một icon đây dấu chỉ tay đúng không cách ra đấy đúng không đấy họ tên thật của xưng hô là là gì đó ok đến đây là gì chúng ta đã xin được họ tên thật khách hàng rồi đúng không và để cho giống người chat hơn thì mình lại cho thêm phần delay delay này anh, anh chị nhớ nhé nhớ kéo lên cái đoạn gì đoạn nội dung đoạn văn bản bên trên này anh chị để bên dưới là, là nó không chạy đâu là không lưu đâu để bên trên này nhá mình cho 5 giây đi cho giống người chat đúng không đó thôi mình bỏ đây đã nhá chưa lối vội này tiếp theo bây giờ bình xin số điện thoại đúng không bình xin số điện thoại của của khách hàng đi thì mình sẽ bấm có hai cách này là anh chị có thể duplicate cho nhanh nhá hoặc là anh chị thao tác lại gì bấm vào mess messenger đây đúng không làm lại cho nó quen thôi để mình làm cách thứ hai là cách một đó là mình bấm cấp duplicate đây để cho nhân bản ra thì chỗ đoạn này đúng không chỗ chuỗi này chuỗi flow này thì đây là gì mình xin số điện thoại khách hàng đúng không xin số số này điện thoại này kh địch ta tặc nhớ nhá mục đích mình nhắc lại một số anh chị vào sau anh Hoàng vào sau và chị Thùy vào sau này mục đích để mình đặt cái tên cái chuỗi này ví dụ sau này là ở đến cái chuỗi mà xin số điện thoại mà nó không chảy thì anh chị mở cái phần này lại mở kiểm tra lại cái phần này và anh chị di chuột đến chỗ phần xin số điện thoại đây là là chúng ta kiểm tra lại cái tiến trình xem đúng chưa đúng không đó đây cách bị làm nhá à, cứ để đấy đã chưa nối vội nhá để đấy đã à, sau đó mình bấm trước ở đây thì chỗ này là sao chúng ta sửa tên này thôi um, mình xóa cái này đi này xóa cái này đi này số điện thoại đúng không số điện thoại của anh là gì đúng không thì chị nhớ này bắt thầy đã này nhớ nhá thì để lưu được tức là để lôi được như này nhá nó có hai trường hợp thế này hồi nãy chúng ta gì hồi nãy chúng ta gì là tạo cái fill tầm fill số điện thoại này là chúng ta lưu dạng text đúng không lưu dạng text đó thì có một cách khác nữa như này có cách khác nhá thì ở cái loại này, reply type này tại sao mình chọn phone này à chọn phone đâu nó có phần phone đây tại sao mình chọn phone nhá ok chuẩn phone rồi nó hỏi là gì mày có muốn lưu vào system field không bây giờ mục đích chính của của ta là gì mục đích chính của ta là ta đang lưu với custom field mà đúng không trường tùy chỉnh của tao mà Để tao tắt đi đã đó và tao lưu vào gì lưu vào cái trường custom field số điện thoại đây chúng ta vừa tạo xong đúng không đấy thì tại sao nhiều người hỏi tại sao thầy Bình thầy Bình ở cái custom field hồi nãy đúng không mình mình Bình mở lại nhá đấy giải đáp thắc mắc luôn một số bà con ờ, không hiểu là tại sao lại mình tạo cái custom field gọi setting này đúng không ờ, phần field ờ, này đây số điện thoại đúng không và tại sao ông Bình ông để loại là text mà tại sao ở đây mà ông Bình ông Bình ông không để là là text mà ông để là phone mục đích chính này mục đích chính này phone bình để cái phone đây để thằng Medichat nó, nó lôi được cái số điện thoại mặc định của khách hàng đã đăng ký ở trên system field Đấy, tư duy đi nhá đúng không đấy khi khách hàng bảo số điện thoại của bạn là gì thì nó có một cái dòng ở bên dưới đây này nó có một cái dòng hiển thị số điện thoại của khách hàng nhé bởi vì chúng ta chọn là gì phone thì cái phone này là gì là nó lưu ở trên system field chứ không phải custom field đó và chị nhớ thông thường khi chị chọn phone đúng không là nó hiển thị là thế mày có muốn lưu vào ở cái system field hệ thống không chúng ta tắt đi đã là mục đích chính của chúng ta đó là gì chúng ta lấy được số điện thoại khách hàng và chúng ta phải lưu vào phần custom field cho mình custom field chúng ta tạo đây số điện thoại đây rất tuyệt vời hay không chị ơi phần này là phần mình giải thích này là nhiều người không hiểu chỗ này đâu à, mình giải thích kỹ lắm rồi đấy xíu nữa chúng ta xem trải nghiệm nhé xem trải nghiệm xíu xíu nữa chúng ta sẽ trải nghiệm hai trường hợp nếu như mình để là gì tách thì nó sẽ không lôi được cái số điện thoại mặc định ở system field ra và nếu như mình để phone đúng không thì nó tự động nó lưu nó, nó có hiển thị một số điện thoại mặc định nhá mặc định phần mềm máy chat nó lấy của khách hàng đấy nó hiển thị ở bên dưới chỗ này này dưới chỗ đây này đó số tự là này sau đó là mình mở ngoặc một câu này như này và à, số điện thoại của xưng hô đúng không của xưng hô hiển thị bên dưới ở bên dưới này nếu chính xác nếu chính xác thì vui lòng bấm chọn đó bấm chọn tức là mình giải thích như này nhá bây giờ khi mình đang thao tác ở trên đây thì nó chưa hiển thị được cái số điện thoại đâu khi xíu xíu chúng ta trải nghiệm với chị nhá trải nghiệm thì cái số điện thoại là chúng ta lôi ở xích tìm phiêu ra ấy nó hiển thị ở, ở bên dưới góc bên dưới câu là hỏi này cộng 84 của anh chị anh chị bấm chọn là nó nhảy nhá và cái số điện thoại này nó đúng ấy thì nó sẽ lưu vào custom field đó rất tiếc là chị Thùy vào sau chị Thùy vào sau này phần này quan trọng cái chỉ mình biết thôi nha Đấy, bởi vì mình chưa à, nghiên cứu rất nhiều rồi rồi tiếp theo này nó lại hỏi tiếp này nếu như khách hàng là gì à, không phản hồi thì hai ba giờ sau thì hai ba giờ sau thì khách hàng uh, quá hai ba giờ sau thì khách hàng nó bấm nó nhập lại số điện thoại thì cái flow này nó không chạy nó dừng lại anh chị hiểu không đó thôi mình để cho tăng xíu cho 24 giờ đi 24 giờ nhé rồi tiếp theo này à ở phần này này trường hợp mà khách hàng họ nhập sai số điện thoại đúng không nó báo này dịch tiếng tiếng Việt nhé thử lại tin nhắn nếu tất cả câu trả lời không chính xác thì thằng phần mềm rất là hay là nếu khách hàng nhập ví dụ một một ba một một bốn thì chúng ta có một câu phản hồi như nào ví dụ họ nhập số điện thoại đại đại đúng không đó ví dụ một một ba một bốn hoặc là gì bốn số 5 số 6 số ví dụ vậy nó không đủ chín số chẳng hạn hoặc 11 số thì phần mềm này nó tự động nó báo à à ghi là vui lòng nhập lại số điện thoại bạn à, đã nhập uh, sai rồi đấy xong hi hi cái cho trẻ trung này à, ví dụ này ví dụ không chín một sáu tám bảy ba hai chín ví dụ số điện thoại đúng phải như này đó chấm này rồi ở cái nút này skip button text nếu như chị để cái nút skip này thì nó có một cái nút nhỏ bên dưới đây nhá là khách hàng bỏ qua không cần nhập thì bây giờ mình xóa cái nút này đi đó và cho khách hàng nếu họ nhập sai xóa à. mấy lần anh chị làm vào sau không tắt mic nhỉ anh Hoàng đúng không skip lại button là anh chị phải xóa đi nhá và cho khách hàng thử lại mấy lần như họ nếu họ nhập sai mình cho họ thử lại 5 lần đi đó và sau đó mình bấm phần public ok chị xem này nó vẫn hiện màu xanh nhá nhưng mà khi anh chị bấm chạy nó chỉ chạy đến đoạn này thôi bởi bởi vì chúng ta chưa nối này bây giờ mình nối lại nhá mình nối này làm sao phải nối và kiểm tra lại này nối này đó đến bước này thôi và sau đó đã đến đến bước số 3 đó là gì là sau khi anh chị xin số điện thoại của khách hàng xong đúng không và họ tên xong và bây giờ gì đến bước số 3 là mình để tạo thêm một cái chuỗi khác messenger khác đó là mình tổng hợp lại cái thông tin đúng không là ờ, tổng hợp thông tin à đúng không đấy mình tổng hợp lại nhé và cho đây mình ghi là gì đối đoạn này thì chúng ta không cần sử dụng user input nữa mà chúng ta sử dụng đoạn text rồi anh chị nhé mình là chọn loại other này đó cảm ơn cảm ơn uh, uh, sinh hô đúng không xưng hô là anh chị đấy à, xưng hô à, đã để lại thông tin đúng không thông tin này một của ai vào ai vào nói ông hoàng ta rồi đang nói thì bước gì đàn luôn cảm ơn Sương Hồ đã để lại thông tin một lần nữa nữa này phẩy này à, Vân Anh tổng hợp lại tổng hợp lại đúng không tổng hợp thông tin thông tin của uh, xưng hô đúng không xưng hô như sau như sau hai chấm xuống dòng enter này đó chỗ đoạn này mình sẽ cho một cái icon đây ai cần đi à, họ tên họ tên của à, xưng hô đúng không là đúng không sau đó là anh chị bấm vào cái giống ngoặc đây nhá đó là chúng ta thì lôi cái trường custom field đúng không họ tên này đây họ vào tên custom user field đây bạn nhớ nhá phải lôi được nhá custom user field còn máy chị để là gì là system field ấy thì nó tự động nó lấy được là là cái tên gì là cái tên Facebook anh chị nhé là không phải cái tên mà họ khai ở trên đây đâu họ tên đây đấy enter này số điện thoại thì mình cho gì à, phone đây số điện thoại đấy cho một icon số điện của làm chậm chị xem nhé xưng này xưng hô là bây giờ chúng ta đối chuyện lôi chỗ nào ra kéo xuống này kéo xuống nhá đây lại lôi custom nhớ là custom user field chữ lối này ra này nếu chưa để là chữ phone ấy là có thể là số điện thoại mặc định ở họ thì họ đăng nhập Facebook là có thể không phải số điện thoại thật của họ đó anh chị chú ý nhá rồi sau đó mình cho một cái tiếp theo này video này mình sẽ không gửi không, không quay lại đâu để cho chị tự làm đấy <laughs> yên tâm việc mình không quay lại đâu càng khó mình sẽ không quay lại thế mới gì thế mới thách đấu chứ đó chỉ cái thi đấu với mình nhá thi đấu với mình đi luyện tập để thi đấu với mình bây giờ xin được họ tên này và số điện thoại rồi thì bây giờ khách hàng bảo bây giờ là ờ, tôi nhớ lập nhập nhập sai giờ thì phải làm làm như thế nào đó và bây giờ mình sẽ có một cái câu chốt như này nếu thông tin bên trên là đúng thì vui lòng bấm nút à, chính xác đúng không chính xác đó và mình sẽ tạo một nút chính xác ở bên dưới đây chính xác và ở trước chữ chính xác này mình cho một cái icon đúng không icon mà icon rất nhiều icon à, đẹp đây cho một cái mũi tên chính xác như này đó. chấm xuống dòng nếu thông tin của anh chị là gì của xưng hô đúng không xưng hô cần sửa lại sửa lại vui lòng bấm nút sửa sửa này họ tên và sửa uh, số điện thoại điện thoại đúng không điện thoại này bên dưới chính sai không đó sau này mình để trong uh, một kép này một kép đó và bây giờ mình sẽ cho một nút nhanh nhá quick apply này là sửa họ tên để cho họ gì họ chủ động họ bấm nút đúng không sửa họ tên sửa họ tên ok rồi thêm một nút nữa là sửa số điện thoại sửa số điện điện thoại rồi đấy rồi nếu như là họ muốn sửa họ tên à, trước mắt là anh chị cứ sửa tên thì anh chị kéo về đây này để họ sửa họ tên này đấy họ có sửa họ sửa tên và nếu như họ muốn sửa lại số điện thoại đây anh chị lại kéo nối về đây đó và sau khi họ bấm nút chính xác thì nó chạy đi đâu bây giờ bấm public thử này à nó báo cái nút màu, viên màu đỏ này cái nút này mày chưa làm gì hết mày phải dẫn đi đâu đây bắt đầu mình uh, dẫn này chính xác này không mình làm kiểu này đi mình mở bấm vào đây này messenger bây giờ mới tặng quà thật này chỗ này là gì gửi file quà ok nhá mình bấm vào add này chọn loại thì mình chọn là à giờ tiếp này đấy cảm ơn bạn cảm ơn cảm ơn lôi mình bắt đầu lôi này xưng hô đúng không xưng hô và cái tên anh chị phải nhớ lôi, lôi cho mình cái tên đó là gì custom field ra họ tên đúng không đó bởi vì họ đã khai tên thật của họ rồi đó nếu mà chị để là cái tên là gì à, name ấy full name ấy thì nó lại lấy là gì full name chính là một cái system field của ManyChat chị nhá đấy còn cái họ và tên này là custom field của của chúng ta đã xin xin họ tên thật của họ rồi đó hai sự khác biệt nhá chị chú ý nhá tạo hai sự khác biệt như vậy đã để để để để lại thông tin đúng không rồi vui lòng vui lòng bấm nút nhận quà nhận quà bên dưới đúng không và mình ờ, anh chị có thể cho nút này hoặc là anh chị đính kèm file luôn từ lập tức này nếu mà file của, của, của chúng ta nhẹ anh chị bấm vào file bên dưới để bấm vào file đúng không thì khách hàng sẽ bấm vào đây tải vào luôn nhé thế mình thích là mình hay để trên driver đây, à, mình ghi là gì nhận quà đúng không đó nhận quà nhận quà đúng không chỗ này mình cho một cái ờ, quà tặng đi g gớt ở đây quà tặng đây quà tặng đúng không nhận quà đấy thì họ bấm vào nút nhận quà thì lại nó trở đi đâu à, ví dụ mình có một cái website nó trở ví dụ là anh chị có một lưu ở trên driver của mình đúng không uh, à, driver thì hoặc là khách hàng bấm vào trở đến website của mình chẳng hạn này đó thì mình để là lưu vào gì open website buổi sáng nay anh Hoàng anh eh, động viên mình anh để cho cái quà tặng là lưu bấm vào website của mình nhé đó sau đó bấm vào đăng này đúng không và sau đó là anh chị bấm vào phần chính xác nút chính xác này bấm nối về đây và sau đó bấm vào public cho mình đó và chúng ta kiểm tra lại này à đoạn này chúng ta cũng cho thêm 3 giây cho delay nhé delay này à, delay kéo lên đây lên đỉnh cái đoạn text này đoạn uh, nội dung này và chỗ này cũng vậy mình cho 3 giây delay này để cho giống người chat khi họ bấm uh, họ bấm xong phát là nó nhảy bập phát sau lại nhảy bập tiếp theo rất là nhanh luôn họ bảo hay là máy làm mọi người sau đó chị bấm vào public cho mình đó đây là một cái chuỗi đơn giản nhất nhá đó thì xíu nữa chúng ta lại học đến phần điều kiện nữa rồi ví dụ như này ờ, nó bấm nhận quà xong đúng không nó bấm nhận quà xong rồi nó này nó lại bấm lại nó nhập tên khác nó bấm liên tục liên, liên tục như vậy tức là một nick Facebook mà nó nhận quà gì hàng nghìn lần ví dụ nhập xong là tên của mẹ tên của bố tên của con nhập hết để nhận được nhiều quà đúng không nên quà của chúng ta chỉ giới hạn một quà cho một người thôi đúng không mà đây họ muốn nhận hết cho cả cả họ đấy thì sư chúng ta sẽ làm cái điều kiện đó và bây giờ mình sẽ chạy thử nhá chạy thử này đó có hai cách nhá anh chị bấm bấm vào review này và bây giờ mình sẽ làm cách số 2 đó là mình copy đường link này đó bấm vào đây nhá bấm chỗ setting tab này hồi sáng chúng ta học rồi đúng không bấm vào mét rep url này và sau đó mình bấm vào copy url to clipboard này bấm vào đây và bình thoát xuống và bình mở trên facebook phạm thanh bình nhé anh chị xem anh nhảy này enter nó chạy nhá xem nó chạy này đấy bắt đầu nó chat này chị xem này chắc chưa nhảy chưa đây đấy chào lý do là gì mình đã vào trong đây rồi ấy nó không chào anh đâu nó chưa chào anh đâu bởi vì là mình đã nằm trong là khách hàng cũ rồi nhá đấy thì hôm qua không anh chị đã xem được cái đoạn video mình hướng dẫn anh chị là gì là tạo cái giới tính đúng không tạo cái trường giới tính cho khách hàng đã nằm trong ao của anh chị rồi đó thì mình sẽ không làm lại nhé mình đã gửi hình chưa gửi đúng không thì sẽ bị gửi lại cho anh chị rồi chào à, anh phạm thanh bình này à, có phải là anh gì đúng không nhận này sau đó là gì họ tên thật của anh là gì vì là phạm thanh bình bình này có enter này nó xin số điện thoại đúng không đấy anh chưa thấy chưa nó lôi được số điện thoại bình ra này cộng 84 nhá 916 807 329 à, mình có lại mình giải thích lại nhé đúng không lại mình giải thích là tại sao chúng ta gì à, tại sao ông Bình ông ấy đặt custom field là text mà tại sao là lúc ở thao tác ông đặt là phone đây có nguyên do cả đấy anh chị nhá nhiều người không biết không hiểu cho đó đâu đâu rồi nó chạy đâu rồi đây mình lôi ra này mình đây chị xem nhá có phải nãy này mình giải thích cho chị là chỗ số điện thoại này đúng không là tại sao mình chọn là phone đúng không chọn phone cái phone này là gì cái system field của ManyChat là khi khách hàng đăng ký Facebook bằng số điện thoại hoặc là gì họ cập nhật thông tin ở trên Facebook cá nhân là có số điện thoại đúng không thì thằng ManyChat là nó sẽ lấy luôn hay lắm tại sao chúng ta không chọn text mà mình chọn chọn là phone mục đích để nó hiển thị ở bên dưới chỗ này này đấy anh chị thấy không nó là hiển thị bên dưới này nó lôi được số điện thoại xích tầm phiêu ra đúng không đó, anh chị hiểu cái này không anh, anh chị hiểu anh chị bấm cho mình số uh, chữ chữ à, chữ h để hiểu đi đó giải thích rất cần kẽ nha hiểu chưa hiểu chưa chị quên đây hiểu rồi đúng không tại sao nó lôi được số điện thoại mà u hay vậy ta tại sao nó biết được số điện thoại mình nhỉ đúng không ok hiểu rồi đúng không sau đó mình bấm ạ à. nếu như số điện thoại của mình không phải là cộng 84 916 807 329 mình có số điện thoại khác thì vẫn nhận bình thường nhé thì nó vẫn lưu vào custom field anh chị nhá cái số điện thoại này là gì là nó thuộc system field là thuộc cái gì cái field của hệ thống nó lấy sẵn ở trên Facebook cá nhân mình thấy đúng là mình chọn luôn này đó nó chạy tiếp nhé anh chị xem này chạy, chưa chạy chưa xem có quên đấu chỗ nào không mà sao đứng im đỡ đơ này không chạy à hình như bị sai sót chỗ nào đó thấy chưa anh chị ơi phải làm xong phải thử nghiệm lại đúng không kiểm tra xem nấu hết chưa <laughs> đây này chị xem này quên chưa nối này thấy chưa nãy mình mình bảo mình bảo chị từ trước rồi đúng không đây này số điện thoại xong này cái bên tiếp theo chưa nối này đấy thấy chưa thấy chưa đó mình chắc là mình cố tình làm sai để anh chị thấy bài học đấy nhá bảo thấy bình sao tại sao làm nó không chạy sau đó bấm public lại này à, sau đó mình bấm vào bấm view lại nha chạy lại này chạy lại này nhìn xem nó chạy lại nhá đó cho chị trải nghiệm trước đã rồi ok rồi chạy lại rồi à, à, tên là gì à, họ tên thật của mình là à, phạm thị anh bình đi đúng không cho nó nữ tính xíu nha anh chị nha cho nó <laughs> đó. thấy chưa đấy đại lộ đấy chọn số điện thoại à, nó nhảy tiếp này sẽ nó chạy tiếp này rồi thấy chưa nó hỏi này họ tên thật vậy là phạm thị thanh bình này đúng không đó số điện thoại là cộng 84 này nếu chính xác thì bấm vào gì là đúng đúng không à, nếu mà đúng thì bấm chính xác và nếu mà sửa lại thì bấm vào sửa họ tên đó à, bây giờ họ tên là phạm thị tính bình bị sai đúng không bị gõ nhầm thì mình sửa như là sửa lại họ tên ở đó tra lại này chị xem nhá đấy rồi phạm thanh bình cơ chứ không phải phạm thị nhá phạm thanh bình enter rồi nó nhảy tiếp này mất thời gian đúng không thì xíu nữa mình sẽ hướng dẫn chị là setup làm sao mà là có số điện thoại rồi nó nhảy trực tiếp đến chỗ này luôn này Đấy, không phải qua bước là xin lại số điện thoại nữa nó mất thời gian khách hàng sẽ bỏ giúp cái máy đúng không yên tâm dẫn chị làm hết thì trước mắt là chị làm cho mình cái ngày trước đấy ra rồi này họ đây là phạm thanh bình đúng không cái chuỗi trên là mình ghi là gì phạm thị thanh bình ờ, nhầm đúng không đó thì bấm chính xác đi và chính xác rồi à, cảm ơn à, đã để lại thông tin bấm nhận quà này à, nó nhảy sang cái tab mới nó chuyển về cái phần website của phạm thanh bình đây rất tuyệt vời thì à, anh chị thấy phần này thấy ok không đấy thì phần bài tập của anh chị bây giờ là 3 giờ 30 phút đúng không 3 giờ phải không 3 giờ 50 phút bài tập dành cho chị là 20 phút nhé 20 phút để làm phần bài tập này anh chị sẵn sàng làm bài tập không thử nghiệm không hay là gì để mình giải tiếp cho ý kiến đi thích giải tiếp hay là làm bài tập để trải nghiệm anh chị mà thích làm bài tập là anh chị bấm chữ T nhé là thích nhé còn là muốn học tiếp thì bấm chữ H nhé học tiếp thì bấm chữ H cho mình là học học hoặc làm luôn ở ờ, anh Hóa anh, anh Hóa muốn làm luôn ok để sẽ dành cho anh chị là 20 phút để làm để trải nghiệm nhé để chỉ cái đơn giản là trước thôi và mình sẽ để cái mẫu ở trên đây mẫu ở trên đây để chị nhìn nhé để chị nhìn đó đơn giản thế thế núi núi hoàng hoàng là mạng nhện không <laughs> có một số chị mới làm thì họ kêu rất là khó đúng không không sao cả thì trước mắt chúng ta cứ làm cái flow đơn giản trước mình sẽ đi từ dễ đến khó từ cấp độ cơ bản đến cấp độ nâng cao và đến cấp độ nguy hiểm đúng không và 20 phút bắt đầu đến 4 à, giờ 15 phút chúng ta quay trở lại lớp nhé. để bây giờ là 3 giờ 52 rồi cho anh chị hẳn 17 à, phút đúng không và 20 phút bắt đầu làm bài tập